về vấn đề à, hôm nay buổi chiều nay thì à, các con sẽ ngồi nhiếp tâm thử trong tứ niệm xứ rồi trong 30 phút thì kiểm tra lại coi tôi có cách thức ngồi nhiếp tâm coi đúng hay là sai rồi sau đó sau 30 phút thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để nhiếp tâm cho đúng nhưng về cái phần triển khai cái tri kiến vô lậu đó nó còn những cái điều kiện gì mà cần thiết mà mấy con chưa hiểu thì mấy con hỏi tiếp tục để cho biết cách để triển khai cái tri kiến vì nó còn mấy phần để chúng ta triển khai để đủ để đủ cái điều kiện mà để chúng ta dùng sử dụng cái tri kiến đó trong pháp môn tứ niệm xứ để tạo tập thì em giờ thì mấy con ừ, cứ hỏi để rồi một lúc nữa là chúng ta tiếp tục chúng ta qua bước qua cái giai đoạn à, thực tập trên tứ niệm xứ chứ không còn chờ đợi cái thời gian dài nữa chúng ta không thể chờ đợi cho nên chúng ta phải cố gắng và đồng thời thì à, khi à, thì vào đây có nghe câu hỏi như thế này à, kính bạch thầy bước qua giai đoạn à, tháng thứ ba tu tập tứ niệm xứ thầy có dạy là phải giữ hành độc cư 100% vậy đối với cô út con có nói chuyện được hay không mỗi khi cô có việc hỏi con hoặc ngược lại à, câu hỏi này thầy xin trả lời để thấy trong cái vấn đề rất quan trọng là gì là chúng ta không có tiếp viên nhau nói chuyện hoặc là chuyện này chuyện kia hoặc hỏi đạo với nhau hoặc là uh, chuyện lặt vặt đối với huynh đệ chúng ta coi như là cư một trăm phần trăm còn với cô út là mình có những cần thiết những cái điều cần thiết mình cần mình phải đến mình hỏi cô út và khi cô út cổ có một cái chuyện gì đó cổ đến trực tiếp mình cổ nói chuyện với mình là gì nó có cái điều kiện gì cần thiết thì cổ mới đến còn không thì thôi còn mấy con có cần thiết thì phải hỏi cô út những cái gì cần thiết cho tứ sự cho cuộc sống tu hành của mình còn nếu mà tối đa mình thấy không có cần thiết hỏi bởi vì đến cái giai đoạn này mình tu tứ niệm xứ rồi thì mình ở trên tứ niệm xứ để nhiếp phục nhiếp phục cái cái cái cái ưu phiền ở trên cái thân của mình cho nên mình cũng không cần thiết gì thuốc thang lắm nhưng mà mình thấy cái khả năng mình dưới cái cái, cái cảm thọ của mình mình không đủ mình không đủ sức hàng phục không đủ sức nhiếp phục nó thì buộc lòng mình phải đi xin thuốc thôi còn nếu mà mình đủ sức thì mình không cần <laughs> mình không cần xin. à, do cái vấn đề điều kiện đó còn hoặc là à, hôm nay thì chúng ta cũng giảm bớt cái định vô lậu tại sao vậy tại vì chúng ta tập trung chúng ta viết nhiều quá thì chúng ta lại mất cái thời gian mà chúng ta tu cái tứ niệm xứ chúng ta dành cho cái tứ niệm xứ rất nhiều còn khi nào mà đi chánh thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác là khi đó người buồn ngủ mới đi còn không có buồn ngủ thì không nên đi mà dồn hết cái công phu cho tứ niệm xứ cho tứ niệm xứ để chúng ta áp dụng cái định vô lậu cái định vô lậu tức là cái tri kiến giải thoát của chúng ta đã học hỏi được áp dụng vào từng tâm niệm chúng ta mà quét ra đó là cái mục đích của chúng ta hôm nay là chúng ta phải tu về cái pháp tứ niệm xứ rất kỹ lưỡng hẳn hồi và cách thức nhiếp tâm và an trú tâm ở trên tứ niệm xứ như thế nào à, sau khi được niệm xét thấy à, quý thầy với quý cư sĩ nhiếp tâm coi đúng sai rồi thầy sẽ hướng dẫn kỹ lại để chúng ta biết cách mà chúng ta nhiếp tâm cho đúng cách cần tứ niệm xứ bây giờ quý thầy và quý cư sĩ có hỏi thầy gì thêm nữa không con có câu hỏi và và và còn lần lượt rồi chúng tôi chuyển lão như vậy là tất cả những cái niệm mà mình quán xét thì nó phải nằm ở trong năm cái nhóm là tính là tướng về duyên hoặc biến đổi về duyên ta nằm ở trong một cái khung đó thôi à, đúng luôn luôn nào mà có một cái niệm thì mà khởi ra thì mình ở trên cái cái cái cái, cái sườn đó mà mình quán xét cái niệm đó thì nó sẽ không sai không <laughs> sai nhưng mà mình ta ở trên cái à, cái nhân quả và cái vô thường bởi vì mình học cái nhân quả và vô thường cho nên ở trên đó mình quán xét để mình xả nó đó. rồi như vậy là ừ, phải đứng ở trên cái góc độ đó mà quán xét bởi vì cái sườn bài để mình cái niệm nó khởi ra thì mình phải thấy đặc tính đặc tướng của nó đặc tướng đặc tính của nó rồi duyên hợp duyên tan tại sao mà cái niệm này từ đâu mà nó có cái niệm này nó hợp từ đâu rồi bây giờ mình phải chuyển biến cho nó tan như thế nào nó là cách thức như vậy hay hoặc là cái sự kiện nó nó xảy ra bây giờ nó thành còn thành cái niệm mà cái niệm nó xảy ra nó ở trong cái quá khứ rồi thì nó có cái duyên hợp duyên tan của nó ở trong quá khứ cho đến bây giờ nó chỉ còn cái niệm ở trong đầu của mình thôi do đó mình làm sống lại của nó để rồi mình thấy cái duyên hợp duyên tan của nó tạo cho nên mình bẻ gãy ngang khi mình hiểu biết nó trong cái nhân quả trong cái pháp vô thường của nó để mình diệt nó tức là mình diệt nó bằng cái tư kiến của mình như vậy tức là phải theo những cái cái cái cái, cái, cái dàn bài cái sườn đó mà quán đó chứ đừng có đi lạc ừ, ra ngoài cái sườn đó thì coi chừng sai coi chừng bị ức chế đó mình phải hiểu đó là phải hiểu nó ở trên cái sườn đó thì mình mới hiểu nó mới, mới xả còn ngoài cái sườn đó coi chừng mình sẽ bị ức chế rồi thưa không ừ, lúc mà mình quán à, thân quán thọ mình à, đi theo thì nói là mình đứng trên đỉnh hơi thở rồi mình à, nhìn cái cảm thọ nó ly ti cái cái hơi cái nhịp đập rồi cái những cái thần kinh của mình những cái rung động trong người mình nó rung động có phải vậy thầy quán thoại không? À không, cái đó no cái tâm của mình nó định nó trên cái cái rung động đó, tức là trên cái hành của nó, trên cái hành của thân. Rồi mình mới cảm nhận cái sự đau, cái sự mỏi mỏi của cái thân đó thì cái này nó mới là sự tham ưu còn cái sự rung động là tự nhiên cái hoạt động của cơ thể của chúng ta tức là các hành trong thanh à, mà mình đứng ở trên các hành trong thanh đó đó mà nó nhìn bốn cái chỗ thân ngõ thân pháp của chúng ta vậy thì khi mà chúng ta đứng ở trên đó bằng cách nào để rồi chúng ta sẽ ngồi lại rồi chúng ta sẽ suy niệm thì chúng ta sẽ thấy coi thì nó đứng ở chỗ nào còn đứng chặt ở chỗ đó hoặc là đang đang nhiếp tâm an trú ở trên cái chỗ cái hành đó nữa thì nó không có chuyện nó lại sai nữa cho nên vì vậy bây giờ tới tới đây thì coi như là chúng ta sẽ trở về với cái sự tu tập của tứ niệm xứ nghe chúng ta đứng thì à, chúng ta sẽ trước tiên thì chúng ta sẽ đứng ở trên cái hơi thở rồi coi trong cái thời gian 30 phút đó mình đứng hơi thở mình nhiếp hơi thở hay hoặc là mình đứng đó để quan sát cái đứng ở trên cái chỗ đó mà quan sát nó khác hơn cái đứng ở chỗ đó rồi nhiếp cái cái, đối tượng đó à, coi chừng mình đặt cái chỗ đó rồi để 30 phút trôi qua để mình nghiền xét lại rồi trình bày thầy thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức để cho nó đi đúng vào cái chỗ đó mà nó ừ, cho nó đúng pháp cái nhận thức ừ. rồi con hỏi cuối cùng hỏi cô Phật và thầy như thầy vừa ờ, dạy là ờ, bây giờ là dồn cả thời gian vào con tu tu tập rất một thứ như vậy trong thời gian mà con làm bài thì chưa có hoàn thiện hết À, thầy sẽ chỉ dạy cho con bởi vì tất cả những cái thời gian bây giờ hiện giờ là cái thời gian áp dụng cái định vô lậu trên tứ niệm xứ áp dụng cho nên cái thời gian dồn tu tứ niệm xứ nhiều nhưng mà vẫn còn triển khai định vô lậu chứ đâu phải tới đây mà hết nghĩa là tới đây mấy con còn một à, trong một ngày một đêm ít ra mấy con cũng dành nó được hai tiếng đồng hồ để mà tư duy triển khai cái tri kiến của mình nhưng mà không nhiều mỗi lần mấy con dồn quá nhiều cái thời gian về định vô lậu coi như là thầy thấy là viết một cặp sách như vậy đó cho nên thầy nghĩ là viết quá thì chắc có lẽ điên cho nên bây giờ chẳng bớt lại cho đến mình đủ sức quan sát của mình thôi cho mấy con dồn cái tri kiến của mấy con triển khai quá hăng hái triển khai quá nhiều thì nó sợ nó nó, nó đi nó đi xa đi cho nên mấy con mỗi ngày vậy mấy con có thể dành nó hai tiếng hay ba tiếng đồng hồ để mà tu định vô lậu thôi nó còn thì giờ chứ đâu phải là hết nhưng mà chừng nào mà thầy bảo dứt không có còn dùng cái đó nữa thì mấy con chỉ chỉ còn có cái mà tri kiến của con hiểu tới đâu thì mới con dùng để xả tâm thôi chứ không còn dùng để vô lậu nữa nhưng bây giờ nó còn một cái khoảng một cái khoảng vô lậu mấy con chưa có hết chưa có đủ hết chứ chừng nào mà đủ hết là thôi còn bây giờ nó còn thiếu nó còn thiếu tứ là tứ vô lượng tâm mấy con còn thiếu sao bởi vì người ta chỉ cần có từ vô lượng tâm mà người ta xả hết tâm người ta chứng đạt đó. chứ không phải đâu cho nên bây giờ mấy con chưa có tới cái chỗ này mà cho nên vì vậy chừng nào mấy con quán tứ vô lượng tâm được rồi tức là từ là bi là hỷ là xã là bốn cái của của tứ vô lượng tâm những cái phương pháp đặc biệt và đó là những cái phương, phương cái phương pháp độc nhất để mà chứng đạo nữa các con nghe đức phật đã dạy cho tám cái pháp tám cái pháp chứng đạo mà độc nhất của tám cái pháp chứng đạo mà bây giờ mình chưa triển khai cái tri kiến về tứ vô lượng tâm làm sao mình biết ở đâu mà mình à, mình đi đến cái chỗ mà cứu cánh của mình cuối cùng được cho nên mấy con còn phải đi nhưng mà đâu phải là bây giờ mấy con ừ, à, nếu mà cứ cho mấy con học như thế này riết mấy con sẽ loạn loạn thần kinh mấy con ngồi đó tối ngày suy nghĩ không đó đừng nói loạn sao cho nên bắt buộc khi mà ừ, tu tập ừ, đến cái chỗ nứt mức độ nào thì thầy biết là bây giờ cái chỗ này phải đi qua cái chỗ ừ, cái chỗ nó, nó, nó giữ gìn cái tâm mình nó bất đồng một cái áp dụng cho nó thực tế hơn để từng đó mình sẽ đi vào sâu hơn và vi tế hơn những cái điều mấy con sẽ quán sau này ở trên định vô lậu là nó sẽ giúp mấy con quét một cái vi tế hơn còn cái nhân quả và cái pháp vô thường cái cái nhân quả và pháp vô thường nó quét cái thô hết còn tới cái vi tế đó là tứ vô lượng tâm nó sẽ quét vi tế mà nó sống ở trong cái tâm từ của nó tâm bi của nó để nó thực hiện cuộc đời của nó bất động tâm là ở trên tâm từ tâm bi cái lòng thương yêu của của của, của mọi con người nó mới thực hiện không bao giờ ghét một người nào hết một người ta chửi mình tan nát người ta làm cho mình đau khổ người ta làm cho mình sống như gần chết như các con thấy ông phú lâu na đó là ông thực hiện tâm từ ông đó cho nên vì vậy mà giết ông ông vẫn thấy còn thấy người ta thương không còn mình hở ra một chút là mình không thấy người ta thương mình mà chút xíu là mình đã ghét người ta rồi cho nên mình thực hiện áp dụng vào cái cái, cái phương pháp mà định tứ vô lượng tứ niệm xứ để cho mình thực hiện được cái tứ vô lượng tâm là sau khi mình đã xả bớt cái phần thô chứ còn phần thế thì thì thì phải nhờ tứ vô lượng tâm để mà xả cho nên thầy biết từng pháp để mà đi vào để mà quét cho sạch cái tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn không còn tham sân si nó thì hôm nay thì mấy con cũng phải trong một tuần lễ mấy con ít ra trong một cái ngày một ngày buổi sáng mà mấy con tu tập à, một ngày 24 tiếng đồng hồ mấy con tu tập dành ra hai tiếng đồng hồ đó là ít ba tiếng là vừa đừng có tăng lên ba bốn tiếng nhiều thì những cái thời gian ba tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ đó mấy con dành cho cái điểm vô lậu nghĩa là trong khi cái thời gian đó đến đó bắt buộc mấy con phải tư duy suy nghĩ mà tư duy suy nghĩ nó không ra thì mấy con phải ngồi tư duy suy nghĩ ví dụ như mấy con đề tài đưa cái đề tài là quán thân bất tịnh à, bây giờ các con mới nghĩ bây giờ nó hết rồi quá rồi à, mình viết hết ra hết rồi nói cho thân ấy, nó bất tịnh như thế này thế này hết rồi nhưng mà <clears throat> tới cái giờ tu định vô lậu đưa cái đề tài này ra quán nữa coi thử còn tiếng cho nào nữa không xét tới xét lui coi nó có bất tỉnh nó có chỗ nào còn nữa không thiếu chỗ nào còn nếu không thì mổ ruột ra coi gan ruột phèo gan ở trong ờ, trong nội tạng của mình cái nào còn dơ mà mình chưa biết đó thì mình sẽ xem xét lại bởi vì thầy nói phải mằn mò phải đi từng cái chi tiết rất là rõ để mà thấy sự bất tịnh của nó từ cái lỗ chân lông cho đến cái cái cái cái, cái ngón tay ngón chân cái rái của chúng ta cái gì cũng ta rèn cháo nước miếng nước mòn gì đem ra hết nói hết không có chừa cái chỗ mà bất tịnh của cái thân tứ đại của chúng của chúng ta cái thân của chúng ta đó là bây giờ mình bắt đầu mình viết nó qua một cái sườn của nó đi rồi chừng đó mình đi vào cái chi tiết bây giờ nói gì con mắt bất tịnh chỗ nào nói cái lỗ mũi bất tịnh chỗ nào cái lỗ tai bất tịnh chỗ nào cái tóc của mình bất tịnh chỗ nào phải nói cho hết nó từng chân răng kẻ tóc bất tịnh của nó ra cho hết từ cái răng nè à, nó bất tịnh như chỗ nào nói cho hết chứ không phải nó ở răng như vậy là bất tịnh nó không có nói vậy được mình nói phải đi sâu mà đi thật như thật để thấy nó như thật chứ không phải là nói để nói có lấy có mà nói cho qua mà nói như thật mà xem xét tự mình nghiên cứu ở trong cái nó mình nói ra nói với sự bất tịnh cho nên mấy con viết nhiều chứ không phải là viết ít đâu nhưng mà ba tiếng đồng hồ mấy con dồn ba tiếng đồng hồ mấy con cũng làm việc nhiều mà trong khi ngày nào mấy con cũng dành ra ba tiếng hai tiếng đồng hồ cho cái phần đó còn bao nhiêu mấy con dồn là thứ ngày xưa thôi trừ ra có khi nào mà buồn ngủ thì mấy con phải đi kinh hành thôi đi phát thân mình niệm đi chính niệm tự giác nhớ vậy thôi chứ còn bây giờ không có tu riêng từng pháp mà bây giờ ha đặt là bây giờ giờ này đi kinh hành giờ kia phải ngồi tu hít thở hơi thở giờ nọ phải tu tiếng niệm xứ giờ này phải tu định vô lậu không có tu vậy nữa mà dồn hết cho tất cả cái thời gian cho tứ niệm xứ trừ ra cái trường hợp nào mà thầy nhắc nó là buồn ngủ thì mới đi chánh niệm tỉnh giác thông qua thân hình niệm còn không thì thôi còn người nào mà thầy cho phép bây giờ người đó đang bệnh thì thầy bảo người đó phải thực hiện pháp thân hình niệm để trị bệnh họ thì người đó chỉ thực hiện theo cái đặc tướng đặc tính của cái nghiệp của họ thì theo thầy dạy để đối trị cái bệnh của họ còn mấy con là người những người mà bình thường thì hãy áp dụng như lời thầy dạy đừng có đừng tu sai mà tu sai thì nó không đúng đừng có tu theo thời khóa nữa mà tu theo cái dồn hết cái thời gian cho cái tứ niệm xứ cho này rồi còn cái phần mà vô lậu thì mấy con chỉ có hai tiếng hoặc ba tiếng thôi nhưng mà sự thật ra thì mấy con nên dành nó hai tiếng là tốt nhất bởi vì thầy thấy trong mỗi ngày có hai tiếng mà trong một tuần lễ để mà con quan sát một cái đề tài để nộp cho thầy cái bài thì quá nhiều thời gian chứ đâu phải là không nhiều rất là nhiều cái thời gian cho định vô lậu mà từ đây về sau cho tới đó thì chúng ta còn một số bài để tu định vô lậu nữa để khai triển cái tri kiến hiểu biết của chúng ta thêm nó thì à, như vậy thì à, mấy con còn hỏi tiếp thầy gì thêm nữa con Đức thầy thầy dạy là dồn hết thời gian để tu tứ niệm xứ ừ. thì uh, trừ khi bệnh đau nhưng mà con thấy nhiều khi nó không trầm mình à, thì đã thầy nói không trầm thì đi nha chánh niệm tỉnh giác mình, mình, mình phải dùng chánh niệm với uh, dùng pháp thân hành niệm pháp thân niệm mà ừ. nếu mà không có gì thì mình cứ tu tứ niệm xứ thôi phải rồi bởi vì đây là mình đánh chứa ngại của nó mà có chứa ngại thì phải dùng cái pháp pháp để mà hàng phục nó nhiếp phục nó Để thì à, con nghĩ cái tứ niệm xứ mà mình tu là nó nó là bị không trầm nhất à, thì mới vậy mới vậy bây giờ mới tu tứ niệm xứ mà giờ tứ niệm xứ nó đánh con hôn trầm thì bây giờ con mới sử dụng cái pháp giết hôn trầm mà giờ thay vì nó không còn hôn trầm thì con mới dùng tứ niệm xứ được gì giờ có hôn trầm thì dùng cái pháp đó mà quét cái hôn trầm đó chừng nào quét được một ngày hai ngày mà quét cho được chừng nào nó hết thì ngồi lại tu tứ niệm xứ mà còn thì cứ ôn pháp kia mà quét mà thầy nhiều khi tu tứ niệm xứ vào lúc khuya đó ừ. lúc khuya là, một hai giờ sáng là bắt đầu tu đó. thì rất là khổ về vấn đề nó vấn đề không làm thì pháp thân anh niệm bởi vì ở đây ở đây tu tứ niệm xứ có mục đích là quét những chướng ngại pháp ở trên đó mà hôn cần thì miên còn thì nhất định phải đi kinh hành pháp thân anh niệm chứ con ngồi đó tự tu bây giờ tu tứ dồn tứ niệm xứ mà nó cứ gục tới gục lui làm sao tôi tôi tu tứ niệm xứ được buộc lòng tôi phải đi pháp thân anh niệm hoặc là chính niệm tỉnh giác cái gì à, con hiểu chưa cho nên coi nói dồn hết tứ niệm xứ chứ mấy con bị phân ra các pháp hết đó à, bây giờ thí dụ như tôi tu tứ niệm xứ mà giờ cứ niệm nó khởi ra buộc làm tôi phải tu định vô lậu chứ làm sao tôi tu tứ, tứ niệm xứ được có hiểu chưa chừng nào mà tứ niệm xứ mà nó thanh thản lại vô sự nó kéo dài dài dài dài giờ này qua giờ khác đó là mấy con đã mới có thấy được là là tứ niệm xứ mà thầy con thấy tu cái tứ niệm xứ thật sự ra mình giữ được cái tâm thanh thản rất là, là khó khăn chứ không phải dễ vì ờ, vì vì mỗi con người nó có cái thói quen cái gì nó cũng quen hết ví dụ như đang ngồi tứ niệm xứ này cái tự nhiên rồi nó thở lên cái là tự nhiên giữ cái chân giữ cái tay thế đó chứ ví dụ như mình ngồi mình nhiếp tâm định niệm hơi thở mình nhiếp tâm nè thì cũng không giữ gì hết nó khởi niệm như kệ nó nhưng mà tự nhiên mình tứ niệm thứ được phải thanh thản thanh thản này tự nhiên bởi vậy nó mới thấy được cái chướng ngại của nó mới quét chứ còn chứ còn nhiếp tâm ở trong cái pháp khác như bây giờ con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con mắt bệnh tâm hơi thở thì cái chân tay con nó không có giật nó không có giật tới giật lui đâu cái miệng nó cũng không có méo đâu nhưng mà con tu tứ niệm xứ còn ở không mà lúc thì nó méo miệng bên đây lúc thì giật bên kia nó làm đủ cách cho nên vậy mới ở trên tứ niệm xứ mới quét qua cái tượng chướng này dạ nó đủ cách hết bởi vì tứ niệm xứ là nó hiện ra đủ cách cho nên mình mới ở trên tứ niệm xứ cho nên vì vậy mà đức phật mới nói đức phật mới nói mình à, hộ trì chân lý hộ trì cái chân lý mà bây giờ nó nó cứ nó tới tối tấp thì mình bảo vệ cái chân lý thì phải đánh tối tấp với nó chứ làm sao phải đánh với ba cái cái chướng ngại pháp này nè cho nên bây giờ tôi vô tứ niệm xứ chứ sự thật ra chưa phải là tôi ở trong tứ niệm xứ được đâu một lúc thì nó trước này thì tôi phải đánh bằng cái pháp này một lúc thì nó trước kia tôi phải đánh bằng kia chừng nào cho tới cuối cùng mà tôi thấy rằng tuổi này nó đi hết rồi mới bây giờ tôi mới ở trong cái nhà tứ niệm xứ tôi mới bình an đây có chưa có lấy ví dụ mình đang ngồi tỉnh bơi này thanh thản là tự thấy thanh thản những khởi lên niệm nó khởi lên niệm mà nó khởi niệm rồi mình mình thắng nó nó khởi lên muốn muốn cái này cái kia À, dục mà <laughs> dục cái tự nhiên mình quen cái thói quen nó khởi lên muốn là tức là mình phải đi theo nó à đâu được bây giờ mình đang tu tứ niệm xứ thì không theo rồi nhất định là không theo phải diệt nó rồi để nó tứ niệm xứ rồi phải diệt tụi nó ghê rồi không không khởi niệm á thì bắt đầu nó lại đến, không tập thì đó thì vậy nó nó đâu có chịu để cho mình ở trong cái chân lý đâu nếu mà để bình yên thì mình vô chân lý rồi còn gì cho nên buộc lòng mình phải bảo vệ chân lý nè bảo vệ chân lý thì bảo vệ chân lý là tôi phải đủ cách cũng như bây giờ con biết là cái ông vua con có rồi mà giờ con có được một số quân lính bảo vệ ông vua rồi phải không bây giờ có một số quân lính rồi vậy thì tụi nó vô nó cứ nó nó về nó bắt ông vua mình phải không nó về nó bắt ông vua mình thì bắt đầu mình phải đánh đuổi nó ra để cho ông vua mình ngồi yên chứ không ở cuốn chạm chung dưới cái giường lộn <laughs> hoài sao con lấy nhiều cái nó đánh mình cô đấy lắm mà thầy khi giờ con đang ngồi thanh thản là ông tự nhiên cái là nó thở ra cái dục không thở ra cái muốn là dụ cái chân ra thì đó tự nhiên mất thanh thản thì để tự nhiên ông ông vua thì ông vua ông chung với cái giường trốn rồi <laughs> chứ nó vô nó vô thì ông phải trốn như sao nó, con, con nên nhớ là cơn đơn si tu bây giờ mới tu tứ niệm xứ thật sự mới thấy được cái khó của tứ niệm xứ chứ bởi vì ta nó hỗ trì hỗ trì chân lý mà chân lý là tứ niệm xứ đó dạ. làm cho nó sung mãn mà chứ đâu phải mà ngồi để mà quán tùm lưng tà la mấy con quán thì nó làm gì nó có cái chuyện này ngồi không đó mà rồi, nó mới có tự nhiên bắt đầu cái nó thở ra cái tự nhiên nó ngứa ngứa rồi, rồi bắt đầu tự nhiên đang thanh thản tự nhiên cái tay rồi lên đầu cái mất à, rồi bây giờ nói cái nữa như thế này ừ, mắt mới gì đâu con mũi mình ngồi thanh thản nó cũng dê dê lỗ tai nữa thì đó là pháp rồi mà lúc bây giờ mình lại mình lấy tay mình đuổi con mũi thì cũng bị phóng vật rồi đó thì như vậy đâu được chứ đâu đâu có được nó ở đó nó về về thì kệ nó hồng hộ cái lỗ tai vô quay vô đừng có nghe con mũi kêu phải tác ý dùng phương pháp để mà giữ gìn bảo vệ ông chủ bảo vệ ông vua của mình Thế rồi bà thầy muốn thích cho cái nhất quá đó là à, nhất quá thì tác ý đó <laughs> tác ý chuyện lắm thầy thì thầy nói bởi vậy mới pháp, pháp nó làm cho mình bị phóng dật thì đó là pháp đó mới dạ, trên trên pháp quán pháp đó cho nên luôn luôn lúc nào mà chúng ta tu tứ niệm xứ rồi nó không phải bình yên đâu nó không có bình yên nhưng mà chúng ta phải thắng thôi chúng ta đã đã trang bị những vũ khí cách thức tu tập các pháp rồi biết rằng bây giờ ngồi lại tu tứ niệm xứ là sẽ có nhiều chuyện lắm đây <laughs> không phải không mà nhiều chuyện lắm đây mới là thật sự mới tu tứ niệm xứ chứ chứ còn nếu mà không nhiều chuyện thì ai tu tứ niệm xứ làm gì không hiểu chưa cho nên bây giờ là bắt đầu để mà chiến thắng nó đây chứ đâu phải bây giờ cứ ôm pháp thân hình niệm đi hoài hoặc là um, ôm cái cái định niệm hơi thở đi hoài đâu hay hoặc là à, ừ. tu cái cái, cái cái cái định vô lậu cứ quát hoài đâu không phải bây giờ áp dụng nè áp dụng để bảo vệ chân lý nè áp dụng phương pháp để bảo vệ chân lý tức là đi vào tứ niệm xứ để bảo vệ chân lý của mình nè các con thấy tới cái giai đoạn này là giai đoạn căng nữa chứ không có là giai đoạn thường được mà tới định thứ là coi như tâm mình tâm thanh thản là thật sự là cứ để không cứ để không coi như mình mới quan sát mình thấy nó cả vạn pháp nó tấn công mình à, nó tấn công nào ngoài nó tấn công túi tóc đúng vậy bởi vì thầy nó mới đứng mới ngồi trên lòng cu mà nhìn nó để mà thấy coi nó tấn mặt nó kéo mặt này thì đánh mặt này chưa xong nó kéo tới mặt khác đó đánh chống mặt luôn mà thầy chống ừ. mặt luôn thì đó là mới đánh giặc thật sự giặc sinh tử đó, đó còn hỏi coi à, giữ ờ, tâm dạ. Dạ, tâm thanh tản ha và vô sự có cái nào vô mình cũng dẹp dẹp vậy được không thầy à. vô cũng như mình thủ ờ, thủ mà nó vô mình bóp cò dẹp hết à mình dẹp bằng vũ khí thật sự chứ không phải cứ dẹp dẹp dẹp cái đó rồi nó ức chế nó chết nó. con dẹp ví dụ như nó vô đó nó vô như vậy là con phải ví dụ cái niệm của con thì con phải triển khai mà ác pháp bên ngoài tác động thì phòng hộ mắt tay mũi miệng chứ không phải cái nào cũng dẹp dẹp hết rồi thì nó nằm một đống ở trong mà nó không có ra <laughs> con hiểu không cho nên vì vậy thí dụ như cảm thọ thì dẹp bằng cái phương pháp nào có phương pháp dẹp chứ không nó dẹp dẹp được cái nó nằm xuống đó nó im xuống đó chứ nó chưa hết đâu còn cái này dẹp thật sự dẹp mà được an trú đàng hoàng còn cái về cái niệm rồi về các pháp tác động đều là phải phòng hộ hết coi như là mình đủ cái cái cái chiến thuật chiến lược để mà đánh với, với giặc sinh tử đó Tên tứ niệm xứ là mặt trận tứ niệm xứ rồi bây giờ chúng ta đã học được một số chiến thuật chiến lược những cái vũ khí mà tập luyện nó được ừ, trong cái trường mà huấn luyện mình đã tập luyện được những cái phương pháp này rồi thì bắt đầu bây giờ mới đem đem ra áp dụng trên cái chiến trường của tứ niệm xứ nè nó bây giờ mới ngồi trên lồng cu mà gác đó mà giặt nó giếng nó vô tới đâu là mình có đủ vũ khí mà để đánh dẹp ra đó mà thầy nó nó không thầm là còn đầu hàng nó hoài <laughs> ờ, đầu hàng thì thôi đi ngồi đi ngủ ở trong ờ, xin thưa xin thưa trưởng lão ờ, con có hỏi con ừ. hỏi chuyện này tức là bây giờ nếu xác định mình đang ở trên cái vị trí của niệm xứ hay là trên cái hướng cầu thì phải căn cứ ở trên cái thời gian mà có niệm hay là không có niệm ví dụ như được một phút là hai phút ba phút mình phải căn cứ trên cái thời gian đó để mình xác định được cái tứ niệm xứ của mình nó được thành thản hay không nó có 30 giây hay là một phút mà có niệm nó vô rồi thì làm sao mà kêu là tứ niệm xứ được tứ niệm xứ luôn luôn dạ. tứ niệm xứ yeah. trên tứ chánh cần dạ. yeah. con hiểu bởi vì bây giờ đây là mình bởi vì trên pháp môn mà tứ niệm xứ tứ niệm xứ mà đang ở cái giai đoạn mà cái người mà ở trong đây á nó không phải là cái người nào cũng như sư giác ngộ hết đâu yeah. Dạ. có người người ta ngồi cả tiếng đồng hồ nó thanh thản an lạc chứ đâu phải là như sư giác ngộ sư có ngộ thì giặc quá trời đất nước của sư nó hoàn toàn nó đủ thứ giặc còn có người đất nước của người ta nó thanh bình nó có chỉ ba thằng giặc chồm thôi cho nên nó khác hơn mỗi người ở đây chứ có khác chứ không phải là người nào cũng vậy hết đâu nha cho nên vì vậy đó mà ở đây thầy nói như thế này có khi mà chúng ta đang ở trên cái giai đoạn này cái người mà đang ở trên tứ chánh cần để ngăn ác nhiệt ác sân thiện tăng trưởng thiện cũng là ở trên tứ niệm xứ chứ không phải ngoài tứ niệm xứ mà tu tứ chánh cần đâu nó cũng ở trên tứ niệm xứ nhưng mà vì giặt quá nhiều cho nên phải ở trên tứ chánh cần ngăn á diệt áp liên tục hàng bốn cái cái loại định không có thời bốn cái loại định mà trên tứ chánh cần các con biết rồi chứ gì định chánh niệm tỉnh giác nè à, phải không định vô lậu nè định thư giãn nè à, tức là định sáng suốt đó không? rồi định niệm hơi thở nó bốn cái loại định thì người đó tu tứ chánh cần phải dùng bốn cái loại định đó nhưng mà bây giờ nó nói như sư pháp hộ nãy giờ các con thấy cái tâm nó ào ạt như vậy lúc thì nó nó không niệm thì nó lại không tầm thì miên nó đánh qua góc độ đó thì buộc lòng mình phải có cái phương pháp cho nên đương nhiên là chúng ta ở trên tứ chánh cần nhưng mà vẫn ở trên tứ niệm xứ cho nên chúng ta lấy cứ tứ niệm xứ mà làm cái cái cái cái cái, cái mặt trận để mà đánh còn bây giờ cái người bây giờ người ta ngồi một nửa tiếng một tiếng thánh tạng là có hiện, hiện tượng thỉnh thoảng một lát có một niệm nào xuyên vô thì cái người này người ta tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ không hiểu chưa nó, nó phải tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ còn kia tứ mà tứ chính cần trên tứ niệm xứ nó áp dụng đúng pháp của nó tùy theo cái cái cái, mặt trận của chúng ta nó nó, nó nhiều niệm hoặc là nó bị tác động nhiều nó bị chứa ngại nhiều thì lúc bây giờ chúng ta biết sử dụng bởi vì mình đâu có cái trạng thái lúc nào thanh thản được đâu nó cứ đánh cái này hết tới cái đánh kia đánh kia hết tới cái này nọ rõ ràng là thanh thản là chưa sự không có ông vua bây giờ chỉ còn có nút ở trong lập chiến khu trốn ở rừng bắt diệt chứ còn đâu có ló cái mặt ra đi được <laughs> các con hiểu chưa hội chủ tịch bây giờ đã phải ở ở bất diệt rồi chứ không có không có ở mà ra thành phố họ hà nội mà ở được đâu không phải không phải lập chiến khu rồi vì vậy cho nên vì vậy mà cái trạng thái ừ, tứ niệm xứ tứ niệm xứ thanh tạng là chúng ta không có được nó hiện là có chút xíu cái mất liền hiện là chút xíu mất liền bởi tự tụi kia nó nó dập nó mất liền thì cái người này phải ở trên tứ chánh cần rồi nhưng mà chúng ta vẫn thấy ở trên tứ niệm xứ để hộ trì cái chân lý đó hàng chừng nào mà để ông vua ngồi bình ĩnh bình yên cho ông để ông điều khiển được thì càng tốt nhưng chúng ta vẫn là cái người đứng trên chỗ một điểm để quan sát để quan sát bốn cái chỗ tứ niệm xứ chúng ta để thấy giặc nó đi từ cái chỗ nào nó vào đó là cái chiến thuật chiến lược mà để đánh ở trên cái mặt trận tứ niệm xứ của chúng ta để thấy được rõ là cái cái cái cái giặc nó đi cái góc độ nào nhiều như sư pháp ngộ nói đó là cái giặc hôn trầm nhiều ở góc độ sư nhưng mà có người nó đánh cái loạn tưởng nhiều mà cái hôn trầm lại ít chứ không phải là người nào cũng điều điều đó hoặc là lúc này nó đánh góc độ này nhiều mà lúc sau nó đánh góc độ khác nhiều nó đánh liên tục nó đánh chúng ta sẽ gần như muốn sơ sơ bơi sát bát mà đánh không có không thắng nó được nó chúng ta trên cái mặt trận này rồi mấy con sẽ thấy ừ, thầy sẽ là một cái người mà chỉ huy cái mặt trận này để cho mấy con đánh Chứ nếu mà không có cái bộ chỉ huy này nó đánh riết rồi mấy con tóc gốc liền là tới chừng buồn ngủ thì mấy con chỉ còn nước rồi lên trên giường mà nằm ngủ thôi chứ còn cách nào nữa đầu hàng giặc đó cho nên vì vậy bây giờ nó quá trời rồi con bây giờ không biết làm sao con đi pháp à, thân thành niệm nó cũng ngủ nữa rồi con đi chánh niệm tỉnh giác nó cũng không thắng được nó bây giờ cách nào nó cứ bắt con cứ ngủ thôi thì lúc bây giờ đó là lúc phải là tiếp diện quân rồi không có thể nào mà còn để mình mấy con mà thắng được lúc bây giờ thầy kêu mấy con ra đây nè ngồi đây nè để coi nó ngủ chừng nào thầy lấy cây từ phước có phải không vậy mới thắng trận chứ không téo là sao thắng nó được còn cái sức của mấy con còn khả năng mà thắng được thì mấy con tu tập trên những cái pháp đó mấy con thắng mà thắng không được rồi thì phải diễn quân rồi tức là mà thầy nó nó nó nó nói chung ra là thắng hết nhưng con cái là mình chuyển làm cho mình bị nhục trí nhược trí lâu lâu nghe thầy nói cái là nó khỏe lên <laughs> có bộ chỉ huy dẫn ờ, động tinh thần cái nó bắt đầu nó nỗ lực lên tu này không phải là ngày nào nó cũng đến vậy đâu thứ hai ba ngày nó mới làm mình một một vài ngày đó thứ hai ba ngày tới là hai ba ngày nó đi hai ba ngày nó đánh dập dập nữa rồi là mình mà đánh nó được nó là hai ba ngày nó lại đi mất rồi nó kéo lại rồi kéo lại chứ thì mình chưa đánh tôi gùi vậy chắc mình chạy luôn <laughs> bữa nào mà đánh quá thì coi như là lúc vô ngủ <laughs> thôi bây giờ thì ờ, bắt đầu đúng không bắt đầu còn hỏi thầy gì thêm nữa không để hiểu biết để rồi mình bắt đầu mình tập tạnh rồi vậy là có nên đúng hay là tôi nhìn trước ngồi trước à không phải đâu con vậy là đúng nhưng mà có điều kiện là bây giờ khoan đã bây giờ để coi thử coi mình tu đúng hay không hay hoặc là con ma tưởng nó sai mình lúc ngồi lúc đứng lúc nằm đây nữa <laughs> nó còn nhiều cái loại nó lắm bây giờ để mình coi thử coi cái tu tập mình có đúng không rồi cái trạng thái mà đúng của cái cái thanh thản an lạc vô tự của mình có phải đúng cái trạng thái đó không hay hoặc là mình đang ức chế nữa để rồi còn xem xét ra lại còn ừ, qua cái sự mà hướng dẫn của thầy thì thầy còn xem xét lại những cái trạng thái đó coi mấy con tập đúng hay không à, cái thời gian ví dụ như 30 phút à, chưa tìm thấy cái cái cái trạng thái của con sai thì một giờ sẽ tìm thấy hoặc là hai giờ sẽ tìm thấy được cái trạng thái thai bởi vì khi đó mình nhiếp tâm mình nhiếp tâm trong cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự nhưng nó lại vô tưởng nó vẫn giữ cái mức độ thanh tạng an lạc vô sự tưởng là mình tu tốt nhưng mà trong cái thời gian mà chừng 30 phút thì thấy tốt quá không có gì hết coi như nó nó thanh thản suốt 30 phút nó không có gì hết nhưng mà đã rớt trong tưởng rồi mà đâu có hay nhưng mà vì cái thời gian ngắn quá nắng quá cho nên chưa kiểm nghiệm được cho nên kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ ba tiếng đồng hồ nó lòi ra cái bướm của nó bắt đầu nó hiện hào quang con hồ đó con thấy ánh sáng con hoặc là con ngồi con thấy cảnh phật cảnh tiên gì đủ thứ hết trong lúc đó thì mới kiểm nghiệm mới thấy rõ ràng là con ngồi con đang chiêm ngưỡng cái thế giới siêu hình của con con hiểu chưa ừ, đó còn đó còn có này con bị rồi trước đây có trước đây chưa hồi về thì về hết rồi con ừ. con có thể lúc ờ, mà nó vô cửa mình ngồi được hai tiếng hồ không có niệm đó thầy nói bởi vì thầy mới căn cứ vào chỗ đó đó bắt đầu mấy con là thầy căn cứ 30 phút thì tìm coi cái cái, cái trạng thái tâm của mấy con nó ở chỗ nào coi nó đúng tứ niệm xứ không kế đó thì một giờ một giờ thì tăng lên 2 giờ 3 giờ thì chịu khó thầy ngồi đây thì sẽ theo dõi theo dõi mấy, mấy con tôi nó sẽ hiểu ra cái tướng nó hiểu ra tướng đó thì con đã bị cái tướng này rồi thấy ờ, cũng có thấy hào quang này em sáng thấy nói chung là nó rất an lạc nhưng mà sau này cũng gì đây cũng biết cái đó là cái tưởng này Ừ. ngồi hai tiếng hồ im lìm lắm không có không có niệm đó thì con thấy nó các con lắng nghe không khi nó rớt trong đó thì chúng ta thấy ngồi im lìm bất động lắm nhưng mà ở ngoài tưởng cái người này tu tứ niệm xứ tốt chứ ai về ở trong đó nó đâu có tốt gì đâu nó thành công không à nó cho nên vì vậy đó mà một cái người thầy người ta sợ người ta sợ khi mình ngồi im lìm mà mình nhiếp tâm nó trọn vẹn nó không bị động còn cái người mà ngồi lát nước nhiếp nước nhiếp này người này đó tướng niệm xứ nó chạy trốn hoài có phải không thì biết rằng cái người này phải hướng dẫn một cách nào còn cái người mà ngồi im lặng im lặng để xét coi cái im lặng này đúng sai nữa mà nó đúng thì thôi mà nó sai thì tức là thấy những cái trạng thái tưởng thì chỉ có thầy mới biết được cái trạng thái tưởng chứ con con hiểu <laughs> cho nên thầy phải coi tới cái chỗ này để truy ra cho nó rõ ràng để rồi giúp mấy con vượt qua những cái khó khăn này để cho mấy con thực hiện được cái tâm bất động của mấy con hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ sung mãn tứ niệm xứ chứ không khéo mấy còn lạc cho đường ma rồi làm sao mới không có cách nào mà ra đây thầy nói dạ. ngồi ngồi à con sẽ rất trong không tưởng rồi con không thấy thì con bị không rồi <laughs> nó có thấy thì nó khác mà không thấy thì nó bị không tưởng à, nó không tưởng cho nên vì vậy nó cũng bị đó không chứ không phải dễ đâu bởi vì chính tại sao mà mình cái tâm của mình á nó còn dục nó chưa ly dục em pháp tại sao nó lọt trong cái này được yên lặng như vậy thì không phải bị tưởng không tưởng sao chừng nào mà các bạn con thấy rõ ràng là bây giờ họ chữ mình không giận nè tâm mình không ham muốn gì nữa bây giờ xả hết toàn bộ bây giờ rõ ràng nó có cái sự kỳ lạ giới luật không hề vi phạm đâu mà lại lúc bây giờ nó lại không bao giờ nói chuyện với ai hết nó quay vô rồi nó không phóng dật rồi nó mới được vậy chứ còn lơ mơ nó làm sao nó được cái không đó các con hiểu mà nó không đó thì nó không tưởng rồi cho nên con cũng coi chừng <laughs> chỉ có thầy kiểm điểm lại thầy mới biết chứ chứ nếu mà ông thầy thì mấy con thấy đó đã được rồi thì chết rồi con hỏi thôi không rồi rồi đau răng có gì đâu thầy cho mở cái kềm giật cái bò <laughs> có gì nó dễ giật ra rồi cái hết rồi lớn rồi mà còn một răng <laughs> thôi được rồi đau nhất ăn thua gì không có gì đâu ừ. bây giờ lại xin nhịn ăn phải không con dạ, nhịn ăn ừ, dạ thôi cũng được ăn nó cứ nó động tới động lui nó đau chứ gì bây giờ nhìn ăn cho nó đừng có đau thật đừng có sợ hãi cái đồ đau răng nó mà lo cái thứ gì có mà khó khăn gì nhức nhức chút cho thôi chứ thứ đau răng không bao giờ chết rồi <laughs> đau gì chết chứ ai đau răng mà chết rồi con hỏi con nó nhột nó nhột như kiếp bò hay là nó ngứa ăn chút rồi phải ăn rờ tới nó cứ tới tới hoài à, sao thầy ai biểu con rờ <laughs> ngồi canh mình bởi vì con có pháp khi mà nó bị nhột bị ngứa đó thì con nhiếp tâm và an trú ở trong pháp con mới tắt ý nhột và ngứa này phải chấm dứt đi cho khỏi là thân ta không có được ở đây mà nhột ngứa nữa tao cho mày giỏi nhột nhưng tao không có rờ đâu tao sẽ ở trong cái trạng thái của hơi thở nè tao ở trong cánh tay đưa ra đưa vô nè bây giờ tâm phải bám chặt nè chứ không có được mà rờ rẫm cái chỗ ngứa chỗ chỗ luôn thì con sẽ cố gắng con trì trí một chút xíu cái ngứa nó nó cũng không còn có nữa đâu cái đồ bị ngứa này chết chất gì mà cứ ngồi đó mà gãi thật sự mấy con thấy mình dở quá không có gan dạ vậy mà tới chừng ngứa mấy con cứ quào quào được hoài không bao giờ mấy con thôi cái thật đó dẹp đi đừng có quào nó đi một lúc nó sẽ hết liền quen đùng cái là bắt đầu cái tay nó thật là nó gãi lại bởi vì khi mà bị ngứa nó mới còn lấy dây còn cột tay rồi chỉ còn duy nhất có hơi thở thôi nó nhiếp trong hơi thở mấy con cứ tin thật dạy đi các con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm thì tất cả những chướng ngại ở trên thân mấy con sẽ hoàn toàn bình an không còn có có bị cảm thọ đó nữa bất kỳ cái gì đau nhức gì cũng vậy đó chứ đừng có thể thấy đau đau cứ, rờ rờ nó là cầm đau luôn nó nói mình cưng nó lắm cho nên mình nựng nịu nó đó còn ngứa thì mình rờ rờ nó nói ờ ông ông thương mình lắm <laughs> cho nên nó ngứa luôn cho mình rửa nhiều rồi à, thích lắm lấy roi mà quất cho nó rồi đỡ rồi <laughs> bởi vì những cái này đều là những cái tưởng thôi nó làm cho mình thấy thích thú quét nó ra đi bây giờ tứ niệm xứ là không có nói chuyện mà thích thú bởi vì đức phật ở trên tứ niệm xứ tu họ lạc nè không chấp nhận nè thì cái xúc tưởng hy lạp mấy con là nó thọ lạc cái gì thọ khổ sợ nghe hơi đau đau nhất nhất là có quản rồi phải không mấy con thấy thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc bất khổ không chấp nhận trên tứ niệm xứ tứ niệm xứ không có ba cái thứ này vô các con nhớ kỹ phật đã dạy rồi đó bây giờ đem đã áp dụng thì bao giờ thọ lạc thì tao cũng biết mặt mày quá mày cám dỗ tao để bữa nay là tu tốt mày cũng như là thọ khổ chứ không có gì đâu thầy à, cái gì thấy nó dễ nhưng mà về cái cảm thọ còn thấy nó rất là khó hơn hơn các cái thứ khác bởi vậy nó nó nó nó nó, nó mình phải mới sử dụng nó một cái cái cách thức để cho mình phá được cái cảm thọ đó chứ không khéo nó con biết đau nhất cũng khổ này họ là cũng thấy thích rồi cứ ngồi đó liêm diêm <laughs> để mà hưởng thụ bởi vì cái đó nó dục nó, nó thành cái dục lạc rồi cho nên cái mà thọ bất lạc bất khổ đức phật còn không chấp nhận cái mà nó phải luôn luôn ở trên cái pháp của nó mà chứ nếu mà nó ở chỗ cái cái cảm thọ bất lạc bất khổ thì nó không phải ở trên pháp rồi các con nhớ kỹ tại sao mà cái chỗ thọ bất lạc bất khổ mà đức phật lại bác không cho đâu có cho mình ở trên cái chỗ đó thì mình phải ở trên pháp tướng niệm xứ cho nên mình ở trên pháp tướng niệm xứ là phải ở trên lòng cu mà nhìn bốn chỗ cửa thành các con hiểu chỗ đó chưa không có được rời cái lòng cu của mình đâu vậy thì bây giờ mấy con sẽ tới cái cái giai đoạn mà mấy con ngồi trên lòng cu mà gác bốn cửa thành của mình đây con ngồi được hay chưa được chưa được thì phải bắt thân trèo lên tại vì con ngồi 15 phút thân thể ăn lại mới bắt đầu có niệm có niệm nó nhớ tùm lum tùm lum <laughs> thì vậy mới tu tứ niệm xứ chứ ừ, cầu cho nó có niệm để mình tu chứ còn không có niệm thì đâu có tu tứ niệm xứ 15 phút là nó có à, rồi được rồi cái này à, cái khác thì nó cứ xin thì bây giờ ở trên tứ niệm xứ đó đó mới mới gọi là tu tứ niệm xứ đó chờ giặt cho nó đến ở trên chỗ đó mà ở trên cái thanh này mà chờ giặt cho nó đến để mà đánh <laughs> đủ sức hay là không đủ sức mà thôi đó, như vậy là mới là mình là mới người chiến thắng chứ con nghe đức phật mới nói mà thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận mà ghê lắm chứ đâu phải không đó cho nên vì vậy mà khi nó mà đến nó đánh mình thì dù là một cái niệm khởi ra mình cũng phải tỉnh táo trước tiên là mình phải tỉnh tập cái sức tu tứ niệm xứ đầu tiên mình phải tỉnh táo nghĩa là cái sức tỉnh của mình phải có ở trên cái chỗ tứ niệm xứ chứ không được mê mà mê tức là nó làm cho mình không có thấy biết được thì lúc bây giờ đó là mình phải phải phải phải dồn qua cái công phu để tập tỉnh thức như thế nào để ở ở trên ngồi ở trên cao mà nhìn xuống nhìn xuống cái bốn cửa thành của mình thanh tòa tâm pháp hoàn toàn phải tỉnh thức từng giây từng phút từng sát na không được mê trên đó được ngồi mà lính gác mà mê rồi đi ba ông việt cộng mất chết thì sao <laughs> không thầy nói thiệt mà mấy ông rình gặp ở đó, đó mà mình thấy là không có còn mình tỉnh táo là ông ở ngoài ông nổ xuống bể thọ mình liền hết chứ không phải không đâu cho nên tu tập rất là tỉnh táo mà không tỉnh táo thì tu tứ niệm xứ không có được thầy nói thật mà mấy con sẽ thấy trên cái vấn đề tới đây rồi mấy con phải phải tập từng phút tỉnh táo ở trong tứ niệm xứ tâm á có cái tâm nó khởi niệm còn cái gì nó cũng im hết à, nó đã khởi niệm thì à, bây giờ cái thân của con nó im nhưng mà cái tâm nó khởi niệm là nó không chịu im rồi nó, nó động rồi cho nên ở đây thân thọ tâm pháp mà con thấy chưa thân thọ tâm pháp thân thì nó không đau nhất lúc thì nó lấy cái chân nó đẩy <laughs> lúc thì nó đưa cái tay hoặc là lúc nó ngồi giữa hoặc là lúc nó đưa tới hoặc nó cúi xuống hoặc nó nghiêng qua cái thân nó động chứ nó có đâu có đau nhất đâu mà nó cứ nhúc nhích nhúc nhích ngoài à nó trạo tử mà cho nên trên cái vấn đề mà tu mà cái người nào mà ngồi mà cứ nhúc nhích nhúc nhích là cái người đó ở mức độ nào thầy biết sẽ giúp đỡ cho họ phá cái nhúc nhích đó phá cái đó họ mới đi tới được cái khác còn cái người ngồi mà im lặng im lặng hoặc mất động suốt cái thời gian 30 phút biết họ đang ở trong cái gì rồi để xem xét lại chứ đừng có nói thấy bất động là mừng không phải đâu họ nhúc nhích nó coi chừng yêu <laughs> cũng được im <laughs> cũng được động cũng được nó phải có một cái cái vấn đề nó tỉnh táo như thế nào còn cái người mà con mắt mở trân trân mà ngó chăm chăm một chỗ là cũng không có được nó đâu hay chuyện dễ bởi vì người ta quan sát qua cái cách thức tu tập người ta biết được mấy con ở trên tứ niệm xứ hay không ở trên tứ niệm xứ cho nên về thầy nó nói rồi không bây giờ mấy con bắt đầu để rồi coi mấy con thử coi làm đúng không làm đúng mới được chứ còn làm đúng thì phải sửa chứ cái gì con phải sợ sợ cái tâm cái gì à? con dạ thầy nói rõ cái chỗ mà cái thọ bất lạc bất cố thầy thọ lạc thì dễ biết thọ cố thì dễ biết một cái chỗ thầy nói rõ hơn cái thọ bất lạc bất cố cái đó mới là vô ký nó vô ký thì nó không có nhớ gì hết mà cái chỗ đó mình sẽ ngồi mình thấy tự nhiên vậy đó không phải không? nó đang ở chỗ tỉnh giác mà con mất cái tỉnh giác đó là cái chỗ thọ bất lạc bất khổ họ hiểu chỗ đó không ừ. <coughs> nó thì mấy con nhớ kỹ những cái điều mà đức phật đã dạy chúng ta rồi mà chúng ta chưa có nhận ra được có. cái trạng thái đó là chúng ta có. bị lầm có cái đó tự nhiên cái nó biết hết biết và cái bắt đầu không biết nữa ừ. mình yên nó thì uh, bây giờ mấy con uh, à, mấy con bắt đầu còn hỏi gì nữa thêm không tặng rồi bắt đầu chứ bây giờ ờ, gần một giờ ờ, rồi trong thời gian hai tiếng được lậu nói là bảy giờ mua lậu rồi thời gian hai tiếng nó là viết bài thôi ừ. yeah. Dạ. trong quyết định vô của đó là con có thể vừa, vừa quán xét những cái niệm đó mà vừa có thể đánh đặt những cái đề tài để đi cái gì đó ừ, được rồi ừ. đó là cách thức của định vô lậu để triển khai thêm cái tri kiến của mình trên cái phần chúng ta còn lại mà chúng ta chưa hoàn chỉnh được cái cái cái cái chánh tri kiến của mình. thì mình tiếp tục mình hoàn chỉnh cho nó đầy đủ cái cái, cái cách thức để cho chúng ta xả được tất cả các thanh niệm của chúng ta ừ rồi bắt đầu con thấy như về ừ. hai suốt hai tiếng đi lậu đó là mình thật là suốt hai tiếng một lượt luôn hay là như thế nào À, bây giờ nó không phải suốt 2 tiếng Làm sao mà con suốt 2 tiếng nổi Con thấy bây giờ trong vòng 3 phút mà bây giờ nó buồn ngủ Thì mẹ con đâu có còn ở trên tứ niệm xứ được nữa Phải đi kinh hành rồi Không, không? nói về cái phòng tư duy về làm bài Định vô lậu đúng không? À cái định vô lậu thì có thể con có thể con nối liền hoặc là hai tiếng đồng hồ liên tục con có thể tư duy làm bài được không có sao hết hoặc là con cái thời gian này con để đến giờ này con tu đừng vô lậu con một giờ rồi cái thời gian kia con thấy cái chỗ này bây giờ con cần thiết để mà con tu định vô lậu thì con giờ là tu còn nếu mà con quán tư duy suy nghĩ trong suốt hai tiếng đồng hồ coi chừng nặng đầu á nghĩa là mình tư duy suy nghĩ để mà viết ra nó coi chừng nó nó sẽ nặng đầu cho nên vì vậy mà có thể con sẽ tư duy Ờ, ở trong khoảng một tiếng đồng hồ thôi rồi mình xả nghỉ xả nghỉ để tới cái thời kế đó hoặc là một cái buổi khác có thể mình dùng một tiếng đồng hồ để mình tư duy về định vô động thầy khi ngồi mà cứ niệm xứ như thế thì có niệm tâm thanh tạng là vô sự à, tu tứ niệm xứ thì à, niệm tâm thanh tạng là vô sự rồi con ừ. cái thứ hai là khi mà ngồi tu tứ niệm xứ như thế nếu có vọng tưởng vọng pháp hay là phóng niệm vậy là thì, thì quán quán xả được à quán xả đó quán vô lậu đó mình xả mà con dùng những cái tri kiến mà con đã học nó con quán nó con xả rồi chưa có còn hỏi gì nữa không con xong rồi à xong rồi thì ngay từ trên cái ghế của mấy con đó mấy con sửa sang làm sao ngồi chim lặng khi nào mà thầy bảo khoanh chân ngồi kiết già là ngồi kiết già mà chim lặng như thế này mình sửa sao mình ngồi mình để tay chân sao mà cho nó thoải mái đó mình cứ ngồi à, ngồi 30 phút mà chứ không phải ngồi ít đâu im lặng để rồi thầy theo dõi từng cái sự nhiếp tâm của mấy con coi trên tứ niệm xứ đó à, bắt đầu trước tiên mình cũng tư trước tứ niệm xứ thì mình phải tắt ý tắt ý những cái gì cần thiết phải tắt ý hết chứ đừng lát rồi nữa lát chừng nó mà tắt ý nữa thì không có được nghĩa là ngay đầu tắt ý hết những cái gì mình muốn cho nó ừ, trong tứ niệm xứ đừng có bị động một cái gì hết á thì mấy con ngay đó mấy con tắt ý cắt một lần mà thầy cắt một lần sau đó không cắt nữa ngồi riết cho tới 30 phút à, mà nếu nó có hôn trầm thì ngồi đó mà ngủ <laughs> chứ bây giờ làm sao đi